Lộc Phát Tài xin gửi chào toàn thể tất cả mọi miền Bắc Trung Nam Chào hết tất cả anh em, mọi miền tỉnh thành luôn anh em nhé Đến với cơ sở của Lộc Phát Tài ngày hôm nay <clears throat> Lộc sẽ tiếp tục làm một số về tất cả các loại sản phẩm để anh em chơi tài xỉu bịp năm 2022 này anh em nhé Đó, các anh em trước màn hình anh em thì bên cơ sở mình chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi luôn anh em ngoài tài xỉu ra bên cơ sở mình còn cung cấp bầu cua sóc đĩa hoặc là game bất kể các loại game ha thịnh hành nhất hiện nay game bầu cua này game sóc đĩa này game uh, nói chung là tất tình thật game đi anh em nó cho nó nhanh giờ kể thì nó quá trời không kể hết được đấy đó, và chuyên độ chế cho anh em về tất cả các sản phẩm máy đánh bài à, xì dách xì tố hoặc là các anh em cần độ chế về bất kể cái môn nào hãy liên hệ với mình đó hoặc kết nối zalo mình mình sẽ tư vấn cho anh em 24 7 nha đấy thì đi vào chủ đề chính của về bên tài xỉu bịp à, thì hôm nay Lộc sẽ review cho anh em một số về sản phẩm để anh em chơi năm 2022 này lựa chọn cho mình một sản phẩm chơi thật là uy tín và chất lượng anh em nha đó uy tín thì bán hàng nói chung ra thì phải có uy tín ha hàng ok cho anh em đó thì anh em nào mua hàng bên cơ sở mình rồi thì cũng uh, nói chung ra chơi vẫn <clears throat> ok tài xỉu thì nó có thứ nhất các anh em chơi loại có tan đó bốn mặt sáu mặt ha hai mặt đó đây là những sản phẩm có tan trong hộp nhưng mà bao thử cho anh em đèn led 500 nước muối vẫn có thể bao thử cho anh em được đấy thì những video sau mình sẽ làm những cái dòng chip bao rung này cho anh em thì bây giờ mình đã làm cho khách hai bộ hộp, khách đặt yêu cầu đó làm cho anh em một bộ mình đã làm 11 đó. bộ này gọi là hộp tài xỉu không tan ha đó mình xin phép để lên trước màn hình đây nha đây là hộp tài xỉu không tan hột 11 báo rung và báo rung như thế nào đó thì tí nữa các anh em sẽ hiểu ha đấy thì nói chung ra bộ hột này cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé giống như hột chợ bình thường luôn ha anh em không hột chợ bình thường luôn mình làm như cực kỳ là đẹp anh em không nhìn bộ hột là anh em biết đẹp rồi đó thì các anh em chơi cái bộ tài xỉu không tan này những cái sòng lớn thì nó sẽ có ba cách thử còn những cái sòng nhỏ nhỏ lẻ nói chung ra nó chỉ cần cầm cục trăm vào nó hít phát không hít là được ha còn hít là vất đấy thì mình bỏ vào và mình sẽ test trực tiếp cho anh em xem cái bộ hột có tan những cái dòng hột có tan vẫn có thể chơi được ha nắp hay cực hay đĩa gì đấy vẫn có thể chơi được anh em nhé những cái sòng nhỏ thì chơi cơm gạo thì anh em vẫn chơi được còn đây là những cái sòng lớn ha những cái hội trường mà nó chơi gọi là cáo già cáo làng đó, nó sẽ thử cho anh em cực kỳ là kỹ luôn đó phải trôi qua được ba bước ha, 500 nước muối và soi đèn led thì mới ăn được chứ còn mà không qua được ba bước này thì bất đẩy nắp ha nắp thì mình cũng sang chính luôn đó, đĩa sang chính nắp sang chính đấy rồi qua một bước đầu tiên chơi đúng không mình sẽ bỏ bộ hột ra đây bước thứ hai sẽ bật cái đèn led lên đó. làm nó phải uy tín và an toàn anh em không đó. chơi là phải chơi cho nó vui luôn ừ, đã không chơi thì thôi đã chơi xác định chơi lớn là phải chơi những bộ hộp này như thế này anh em nhé nên nhớ đã xác định chơi lớn phải chơi những bộ hột như thế này mới chơi được cho anh em chơi mà những cái hột mà công chuyện khó lắm đó đã qua hai bước rồi anh em thấy không rồi qua hai bước hột hột bao đẹp luôn ha trong vắt đó thử hột là phải trong như thế này anh em nha <coughs> đó đã xác định chơi không tan là bỏ đồng tiền ra mình mua ha thì nó phải đáng giá với đồng tiền bát gạo của anh em Ừ, anh em nên nhớ rồi mình sẽ thử qua những cái hộp nắp có tan ha đó anh này không đây là nắp gọi là nắp camera nè đó anh này không đó có tan nhưng mà thử là vẫn chơi được đó anh em chơi được cái nắp camera nó thì bao đất luôn đó tại vì thấy luôn mà ha, thấy thì quá ngon rồi rồi cách cuối cùng những sông lớn nó chơi nè anh em nè đó cái cách này là cách cách hơi bị nghiệt ngã nhất thử nước muối <clears throat> các anh em thấy không đó trước màn hình em là nó sẽ có một chén nước muối mình đã làm sẵn rồi muối nguyên chất luôn anh em muối vẫn còn này anh em nha chứ không phải là mình mình mình bỏ đường vào đâu nha muối nha đó để bóc lên cho anh em xem cho kỹ nha đó chứ không phải là mình làm video mà anh em nghĩ mình bỏ đường vào không có đâu nổi không chìm cái là mình xóa luôn video luôn ừ, bao cân cho anh em luôn ha đó khi anh em mua hàng nếu như mà lên được cơ sở mình ok mình sẽ test y chang như vậy cho anh em luôn nếu như mà chìm 1 đến 10 cho anh em nó là phải chuẩn má bà mẹ nó giục mình anh em không má cục chanh nó mạnh lắm đụng vô cái là hít mất khôn luôn thôi mình giục này ra đây đi để làm làm nó cái động phát một toan súng bên tay rồi mình sẽ lau bộ hộp này trong hộp không tan này anh em uh, chơi á hiệu quả lắm nói chung là nhiều anh em chơi rồi đó vẫn rất ok nói chung hộp này chơi được bao đỉnh cho anh em luôn nói chung là cũng nhiều anh em làm anh em không chứ không phải là mình mình làm đâu nhưng quan trọng cái sự uy tín và nói chung là mình bán hàng thì hồi nào giờ rồi đó anh em khỏi phải bỡ ngỡ luôn rồi anh em xem mình nhớ xem hết video nha anh em nha đó để biết thêm đó chứ còn đôi khi là mình làm làm kỹ cho anh em để anh em khỏi phải suy nghĩ về vấn đề gì hết ha ừ. rồi mình sẽ bỏ bộ hột này vào mình lắc à, trước tiên cách chơi của bộ hột này nó kèm theo những cái gì có thể bắt qua được bộ hột này ha đó mật nhất đẹp đàng hoàng anh em nhé đó khách yêu cầu làm vào mật nhất ừ. thì nó sẽ có ba cách để anh em lựa chọn ha. thứ nhất anh em sẽ chơi những cái dòng máy X304 ha hệ nói chung là hệ cũ rồi nhưng mà mình có thể chơi được anh em nhé theo như mình S304 này chơi được đó chơi được chứ không phải là không chơi được nhiều anh em nói không chơi được là hơi bị ẩu đó đánh cái này hơi bị ngon luôn đó thứ hai nữa những cái dòng máy xanh à, đó máy xanh này thì nhiều anh em chơi rồi chỉ cần nhìn là biết thôi ha không phải giới thiệu nhiều đặc biệt nữa có thể độ chế vào điện thoại ha độ chế vào những cái dòng điện thoại này mình sẽ độ chế cho anh em và nhiều video mình đã làm về cách đánh điện thoại rồi thì anh em xem thì cứ lướt xuống mà xem ha để dễ hiểu rồi cái nữa nếu như mà không chơi được những sản phẩm này các anh em sẽ độ chế vào những cái nón mũ <coughs> mũ nón anh em nha đó thì cái đó thì nói chung ra thì mình khỏi phải nói luôn độ chế thì bên mình thì khỏi phải bàn anh em nhé đó độ chế là khỏi phải bàn luôn đấy rồi thì bây giờ mình làm video mình sẽ cầm cái máy này mình đánh cho anh em xem cái hiệu quả nó tới đâu ha nó chuẩn xác hay là như thế nào đó thì anh em không khi lục lên nè anh em nè nó sẽ không rung là mình sẽ lật con nhất lên để anh em xem đó nó cực kỳ rung nhẹ lên anh em đó nó tạch cái là nó rung nè anh em ha ha đó rung nè đó nhưng mà máy này không để thấp được nhiều anh em nha đó mình sẽ để cao lên một tí đó thì cực kỳ đơn giản thôi không có nó sẽ không rung cái này gặp người rung cực kỳ là nhẹ anh em nhé không có nó sẽ không rung đó và có nó sẽ rung vậy thôi đơn giản và các anh em đánh ha và cách chơi như thế nào thì anh em cứ liên hệ mình để mình tư vấn kỹ hơn còn làm video thì đôi khi nó có thời hạn anh em nhé mình không làm dài dòng được ừ. chứ còn mình nói nó cả ngày luôn anh em rồi thì bây giờ mình sẽ để ba con lục đi ha ba con lục mình lắc hai cây sân chính cái rồi ba con lục lắc hai cây sân chính cái ha anh em nha hai cây sân chính thì cái này quấn ờ, hên xui đi ha quấn ờ, xỉu 11 nút ra tài bể mình ha con chính là dễ chết thôi à, quýnh tài thôi đi tài về xỉu chết đâu đó thôi mình sẽ đi vào luôn cái máy này luôn ha có lên nhất nó sẽ rung còn nếu như không có nhất sẽ quýnh về tài rung quýnh về xỉu ha lắc này rồi <coughs> như cây đầu tiên anh em nhé đó, như cây đầu tiên có nhất anh em nhé đó như cây máy ba đã báo nhất máy đã báo nhất ha cây này quấn xỉu kết là quấn xỉu thôi đó 10 11 nút có nhất nhưng mà nó ra tài ha chấp nhận bỏ rồi cây đầu tiên chặt lắc mình chấp nhận đồ kỳ nó phản mà anh em chơi cái gì nó không phải có đồ phản thôi nhưng mà có nhất xỉu anh em vẫn ăn ha rồi như cây thứ hai máu máy máy đã báo rồi anh em nha như cây này máy đã báo ha anh em không máy đã báo thì cây đầu tiên đôi khi mình thua nhưng mình sẽ gỡ lại những cái cây này như cái này cái năng quýnh về cho mình nhất xỉu ha nhất xỉu đó, nhất xỉu một ăn hai què không bao giờ thua <coughs> nhất xỉu nhất tài <coughs> như cây này các anh em kẹp nhất què ha chịu chấp nhận <coughs> rồi như cái chén này các anh em nhá như cái chén này máy không rung đó như cái chén này máy không rung máy không rung á thì khả em vướng về tài ha tại vì nếu như máy không rung nó sẽ có nhất nó không có nhất nhưng mà nó có lục ha, lục tam lục tứ lục ngũ trong này đó thì cái quýnh là ha quýnh lục tài chả chắc ăn quýnh lục tài đi đó 11 nút tài đúng không anh em chuẩn không vừa khít luôn 11 nút lục tam nhị đó tại vì nó không có nhất á, thì đôi khi nó sẽ có con lục hoặc con ngũ hoặc con tứ thì cái đường tài của nó xuất sắc nó cao hơn ha rồi tiếp nè mình sẽ làm vài cây nữa ha nói chung là hột thì mới bỏ vào thì đôi khi nó nó hơi bị ấy <clears throat> rồi như cái chén này đó như cái chén này thì anh em quýnh cho mình ha có rung đó, như cái chén này máy đã có rung tại vì nó phải tầm hai ba giây nó mới rung anh em nha hai ba giây đôi khi máy nó từ từ nó bắt nữa anh em nha chứ không phải là lắc lên là đánh lắc lên là đánh là không có đâu ha như cái này con đứng về xỉu cho mình nha ok chưa hai cây nhất một cây tứ ha xỉu nhẹ nhẹ đó, ăn đủ luôn cái chén này ha đúng không đó, tiếp mình làm hai cây nữa cho anh em xem nha rồi rung rồi anh em nhé à, cái này rung mạnh luôn nó rung cực kỳ là mạnh luôn nãy giờ mình thua rồi nói chung là có cây ăn cây thua ha như cái cây này chắc chắn là phải về về xỉu rồi tại vì theo như mình có nhất nhất rung mạnh luôn về xỉu ok cho anh em hai cái tứ một cái nhất xỉu chuẩn không đó các anh em thấy chuẩn không tuyệt đối luôn nha đó, xỉu nha đó lắc này rồi như cái này như cái này máy nói chung là là nó, nó có rung rồi anh em nha đó máy không rung <coughs> nói chung là máy đôi khi nó nhịp một cái đôi khi nó nhịp một cái thì anh em phải thông cảm ha tại vì vòng tua của nó đôi khi nó nhịp một cái ha không rung ngủ lục đó rồi ok cho anh em nói chung ra mình thử mình thử là gọi là ok nhất cho anh em đó nó phải có cây đôi khi nó phải phản chứ còn mà <coughs> cây nào nó cũng trúng thì làm sao mà ấy được anh em ha đôi khi nó phản thôi nhưng mà thực chất ra cái hột này quýnh tỷ lệ của nó cực kỳ là chuẩn luôn anh em nhé Nó cực kỳ là chuẩn luôn chứ không phải là phản đâu nhưng đôi khi mình làm gần quá anh em không đó thì đôi khi máy của nó chưa kịp rung á mình làm video nhanh quá là nó bắt thì anh em phải thông cảm đấy thôi xong cái video này anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc phát tài nhé và đồng thời anh em nào mua hàng về tất cả các loại nào liên hệ với mình qua Zalo 0981 521 779 nhé hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp mình nha rồi chúc anh em năm 2022 này thành công chào anh em